mấy cái này đập bỏ đi nha mấy cái tương đó phở yeah. ăn ăn tép gì vậy? Hả? À, không uống liều